Daddy shark, do do do do do. Daddy shark, do do do do do. バイバイ yeah! Chúng mình cùng chơi trốn tìm nhé Đồng ý Cùng nhau ta sẽ chơi trốn tìm Bọn em đi trốn ba bắt đầu nào yeah. nhanh nhanh đi chôn la la la nào em ơi hãy chơi trốn tìm tìm xung quanh khắp căn phòng này anh ở đây các em ở đâu <laughs> Nào mau lên đem trai trốn tim, Bọn anh đi trốn em tìm nào Một, hai, ba Bắt đầu nào Nhanh nhanh đi trốn la la la uhm, ừ, ấy now mau lên sao dậy Chào buổi sáng Chào buổi sáng Chúng ta hãy cùng đánh răng thôi con yêu Bạn trai đánh răng của bé thật to Bạn trai đánh răng nhỏ bé của bà. oh. Bạn trai nhỏ xinh của ai Là bạn trai của em bé Bạn trai thật to của ai Là bạn trai của ba đây Hãy đánh răng thôi nào Bé đánh răng thật sạch Ba cũng đánh răng thật sạch Cùng bạn trai thật xinh à. Nhìn à. đĩa cho em to, thật to Còn đĩa kia nó xinh của ba à. Nhìn lại chiếc đĩa bé của ai Thật nhỏ xinh chiếc đĩa của bé Nhìn lại chiếc đĩa lớn của ai Khổng lồ chiếc đĩa lớn của ba Ăn bữa sáng cùng nhau nào Chiếc bánh bé nằm trên lớn nằm trên đĩa thật to Rồi mình dùng cùng chút mơ Ờ? ờ. ờ. <laughs> là xinh bay giữa trời xanh bóng bóng to bay giữa trời xanh Mọi người, cùng gặp thành viên mới của gia đình mình nào Sẽ ổn thôi con chào đón chú chó của gia đình mình và tên của chú là Bingo B I N G O B I N G O B I N G O chú chó nhỏ thật là ngoan <laughs> chào đón chú chó của gia đình mình và tên của chú là Bingo I N G O I N G O thật là ngon Chào đám chú cho của gia đình mình Và tên của chú là Bi cho của gia đình mình và tên Ồ Ê Cây ngọt thơm tuyệt Lại đây nào hãy ăn thử kèm Vị vani ngọt dâu và sô-cô-la La la la la anh thích dâu và sô cô la la la la la anh thích kem nào đây uhm, <laughs> kem ngọt thơm tuyệt lắm lại đây nào hãy ăn thử kem mình thích chọn kem vì dâu thơm ngon la la la la kem thật là ngon uhm, kem ngọt thơm tuyệt lại đây nào hãy ăn kem bì vani ngọt dâu và sô cô la la la la la anh thích kem nào đây uhm, ha. nhìn kem ngọt thơm tuyệt lắm lại đây nào hãy ăn thử kem mình thích chọn kem vị sô cô la thơm tuyệt lắm lại